các bạn click bấm chọn lên đó chúng ta sẽ một giao diện như này đó các bạn thì quan sát thấy này là đây sẽ có tổng số lượng người tham gia ha là 157.511 này và còn 29 ngày nữa là sự kiện này sẽ kết thúc ha ok kéo xuống một chút này đó thì đây sẽ có tổng giải thưởng là 95.000 TDX ha và tất cả người chơi tham gia nhé sẽ trúng Aerob này ha và sẽ ăn chia là 85.000 đồng TDX ha và yêu cầu đây là các bạn phải có trên 5 em trai ha đó số điểm em trai của mình hiện tại là không này đó thì lát nữa mình sẽ làm các nhiệm vụ để kiếm điểm enchant này ha ok ngoài ra bạn quan sát này là top 1 sẽ nhận được 3.700 TRX rồi top 2 nhận được 2.500 top 3 top 4 và cùng là top 5 các bạn sẽ nhận được 600 TRX ha đây là top 5 người giới thiệu nhiều nhất ha Ok, ngoài ra này là thời gian diễn ra sự kiện là từ 24 tháng 1 cho đến 24 tháng 2 nha. Những người chiến thắng sẽ được thông báo vào ngày 3 tháng 3 ha. Cũng như là TRX sẽ được phân phối vào ngày 9 tháng 3 này. Ok bây giờ mình Hoàng Giang Crypto sẽ hướng dẫn bạn các điều ta làm kèo airdrop này luôn nha Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành follow tài khoản Twitter của dự án này qua bấm chọn này Kế tiếp tích chọn vào đây để xác nhận tôi là con người ha Sẽ chọn những hình có chứa một chiếc thủy phi cơ này Ok Rồi sau đó nhấn vào tiếp theo ha Tiếp tục chọn những hình tương tự như thế này Ok Kế tiếp các bạn nhấn vào follow theo dõi cho mình ha. Ok, sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này. Sau đó quay trở lại ha. Nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi lại tiếp tục xác nhận tôi là con người ha. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ retweet bài đăng được kim ha. Các bạn bấm chọn này. Kế tiếp các bạn nhấn vào retweet tức là tweet lại ha sau đó các bạn nhấn vào tweet lại tức là retweet này ok quay trở lại này và nhấn vào continue để tiếp tục ha như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi trang medium chính thức của dự án nha các bấm chọn này sau đó nhấn vào follow theo dõi này ok sau khi theo dõi xong rồi các bạn quay trở lại và nhấn vào continue để tiếp tục ha và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào nhóm telegram chính thức của dự án ha các bạn bấm chọn vào và nhấn vào join ha mở Telegram lên này kế tiếp nhấn vào Soi Group ở góc dưới màn hình này sau đó quay trở lại ha rồi đây chúng ta sẽ tiến hành điền username tên người dùng Telegram của chúng ta vào để xác nhận ha Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng ạ các bạn quan sát ở góc trái trên cùng này các bạn bấm vào biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nha kế tiếp nhấn vào setting tức là cài đặt này rồi sau đó chọn edit profile này Các bạn quan sát này thì đây chính là username tên người dùng của mình nhá như của mình là a xe này các bạn nhấp chuột phải này chọn copy lên để tiến hành sao chép tên người dùng ha sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha kế tiếp nhấn vào continue để tiếp tục này ok nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví tdx của chúng ta nha ví dụ như đây mình nhập địa chỉ ví tdx của mình trên sàn Binance ha thì chỉ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách lấy địa chỉ ví TEDx trên sàn Binance hay Chocolate rồi Alert vân vân và mời mây nha. Thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Ok, sau đó các bạn nhấn vào continue để tiếp tục này. Thì như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ kéo Aerobe của dự án BTS trên nha